còn lo gì nữa sự tu tập hôm nay là mục đích là đem mấy con đi đến cái chỗ mấy con làm chủ làm chủ được tâm tức là đừng vô lậu không bao giờ mà các con còn phiền não đau khổ trước ác pháp tác động cái thứ hai là làm cho mấy con làm chủ cái bệnh để khi thân của các con có bệnh là các con có chỗ tựa các con đẩy lui bệnh ra khỏi thân rồi cái thứ ba nữa đó là do cái thân cái tâm con không phiền não cái thân không có không có bệnh đau đẩy lui được bệnh cho nên cái cái cơ thể già yếu mấy con quất thước mạnh khỏe không còn ờ, không còn lưỡng cưỡng không còn yếu đuối không còn lẫn lộn đó nên giúp cho mấy con được cái chỗ cái, cái, cái thân già của mấy con cái thân mà lớn tuổi yếu đuối mấy con không còn yếu đuối nữa à, đến cái thứ tư á, thì mấy con nhờ cái khi mà thân tâm mấy con được thanh tịnh được làm chủ như vậy rồi á, thì nó có đủ cái tướng thần tốt cho nên mấy con được nhập cái định thần tốt á mấy con sẽ nhập vào được cái cái định tướng thiền các con tịnh chỉ hơi thở lúc bây giờ mấy con mới làm chủ được cái sự sống chết của mấy con à, cuối cùng như vậy là mấy con đã làm chủ được bốn sự đau khổ mấy con sanh già bệnh chết những gì thầy dắt của mấy con tới đây là đủ rồi thầy không dắt nữa từ đó mấy con muốn làm gì đó làm tự mấy con nhưng mà thầy cấm bạc. người nào mà có thần thông mà hiện thần thông làm không phải đệ tử điều đó mấy con đừng sử dụng thần thông mà lừa đảo người ta để mấy con làm danh lập lợi không được cấm bằng cái vấn đề đó nghĩa là à chế chứ nhưng được thực hiện đạo đức chứ không thực hiện thần thông thần thông là những cái trò ảo rồi để gạt người ta làm điều này trước kia để tạo dân tạo lợi thầy không chấp nhận được mình ngày đưa đức phật cũng căn dặn được người nào thể hiện thần thông là người đó không được không được dám mặt không được đây đó, thầy nói trước mấy con bởi vì tu tới đây mấy con sẽ có đủ khả năng nhưng mà thầy buộc mấy con là không làm cái điều đó không thực hiện những cái điều này ra cho ai biết hết mà hãy mà thực hiện ra có người nào nói thầy rồi thì coi như đương nhiên người đệ tử đó không được không được ở trong cái dòng của thầy coi như là coi như là ngoại đạo thầy cũng chấp nhận nghĩa là người nào có một chút ít lực thần lực mà thực hiện cho người khác biết mà thầy được nghe là đương nhiên là cái người đệ tử thầy chấp nhận thầy căn dặn trước mà các con cứ thực hiện đức hạnh thì thầy chấp nhận là đệ tử của thầy đức hạnh không làm phụ đó là cái mục đích của, của của chủ trương của đạo Phật ngày xưa cho đến hôm nay mà thầy là người đã dựng nó lại thì thầy cũng lấy cái, cái việc này để dựng lại bởi vì hầu hết là các tôn giáo đều có thể hiện thành công mà thể hiện thành công để đưa vào trừ ra Phật giáo là cấm đệ tự của mình không được nhưng mà đại thừa đã làm nát Phật giáo hết cho nên có những cái thần thông đưa về đạo Phật là quan trọng không phải là người tu theo đạo Phật không có nhưng mà người ta thấy cái chuyện đó nó không quan trọng người không cần người ta chỉ thực hiện cái đạo đức để không làm của mình con người chứ mọi người mỗi con người trên hành tinh này sẽ đem lại hạnh phúc cho họ sự sống bình an cho họ đó là hạnh phúc rồi ờ, đó là giải thoát rồi chứ đâu phải làm cái chuyện nào um, ừ, ảo tưởng như vậy để mà lừa đảo người ta bằng cách mà đời nay bây giờ thực hiện thành công là họ tập trung tập trung họ bỏ tiền bạc họ cúng dường danh lợi họ tạo cái thứ rất là lớn cho nên ở đây thầy xin chấp nhận chúng ta thà nghèo thà đi xin ăn mà mà các con còn nhớ được khi chúng ta khi phật tử mà cúng dường à, khi phật tử cúng dường y áo hoặc là tứ sự cho chúng ta chúng ta thiếu thì chúng ta nhận mà thừa thì không được nhận từ chối liền không được nhận à, bây giờ nó thôi tôi nhận để tôi đem về tôi cho người này thì mấy con nhớ đừng nhận người đó nghĩa là cái người mà muốn cúng dường là phải hỏi Ừ, sư là bạch thầy con muốn cúng dường của sư thầy à, cái y áo phải hỏi trước mà không hỏi mà đem cúng dường là không nhận mình phải cương quyết mạnh mẽ nếu mình không cương quyết mạnh mẽ là mình có tâm tham trong tứ sự này mình tham đó cho nên mình đi diệt cái lòng tham của mình ngay tức khắc không có để cho cho phật tử sai khiến mình trên dịch dụng cho nên thầy thấy hầu hết là tu sĩ hư là do phật tử cúng dường ra mà chúng ta vì lòng tham mà chúng ta cứ chết trước đó là cái thần cho nên chúng ta phải mạnh bạo can đảm đi giáo tôi còn nhất định là không thêm một bộ nào nữa không thêm cái y nào nữa từ chối ngay được cái dao cạo đâu còn cúng dường thêm đừng để dành hai cái là bị phạm giới do đó chúng ta từ chối liền tôi còn chừng nào hết tôi chịu mục đích chúng ta hết sức chứ không có được để dành không có được dư thừa à, ví dụ như mình có một cái chai dầu mà cúng thêm một chai dầu tôi không nhận chừng nào tôi hết tôi xin phật tử còn bây giờ tôi nhận quỷ giới luật tôi đã mang ở trong thân tôi tôi đã thọ giới luật rồi tôi muốn làm cái gì xin phật tử thông cảm đi chứ thường thường là phật tử người ta không hiểu người ta tưởng mà cúng dường cho những bậc tu hành sẽ được phước báo được biết rồi cái à, phước báo ông ấy mà ông thầy nó đoạn đó là sao đồ đạc quá trời nhiều đi đâu cũng sách mang là khổ đau cho nên cái này là cái đau khổ cho nên ẩm bạc và đồng thời tu sĩ tu sĩ mà người phật tử cúng dường tiền bạc không nhận thì nào chúng tôi đi đường không có chúng tôi xin còn có đó là người tu sĩ nhận tiền là sai rồi không đúng bởi vì thế giới không có chịu tiền mà nhận tiền là phải có chịu tiền khi nào chúng tôi đi đường chúng tôi xin trên quãng đường đó tôi xin khai cái giới khai giới cất tiền tôi sẽ cất tiền rồi tôi đi trên đường đó đến cái chỗ mà tôi vị trí tôi ăn ổn rồi tôi xin gửi lại cái số tiền tôi như vậy là tôi giá thế giới khai giá kỳ phạm luôn luôn lúc nào mấy con học tới giới luật rồi thì sẽ dạy cái điều này cho nên chúng ta hoàn toàn là những con người giải thoát không bị nô lệ tiền bạc không bị sai sử dật dật dụng vật chất của thế gian y áo chúng ta không bị sai đó là cách thức ở đây tu tập càng ngày thầy siết có con vô vô cung phép hết à, mấy con chịu nổi là nổi mà không nổi thì coi như mấy con buông ra chứ thầy không thầy không chấp nhận nghĩa là thầy nó còn một người mà sống đúng là thầy chấp nhận ở đây mà không sống đúng thì coi như cái lớp này thì mấy con sống không đúng là thầy lần lượt thầy thấy rõ ràng những cái sai của mấy con thứ nhất là thầy phạt mấy con quỳ hương cái lỗi của mấy con thứ hai á là thầy ừ, sẽ cho mấy con ra dự tính mà thôi có con chỉ ra dự tính đó là cái lòng thương yêu của thầy chứ thì thật ra mấy con dưới được những như chỉnh thì thầy không chấp nhận chút nào đối với thầy thì hãy đào tạo mấy con từ ở trong cái đức hạnh cho nên cái giới luật là căn bản nhất cho đức hạnh của chúng ta được thì cái người tu sĩ cũng như người cư sĩ ở đây là như nhau bình đẳng như nhau chứ định nói tôi cư sĩ tôi không có giữ giới đó đâu giới đó của quý thầy chứ không không mấy con đến đây là lớp học để đào tạo bậc a la hán thì giới luật của mấy con cũng y như tu sĩ các người các con cũng đều là con người mà khi muốn đến đây tu để giải thoát thì mục đích của mấy con là trở thành tu sĩ chứ không phải là cư sĩ cho nên vì vậy mà những cái gia viên gì gia đình của mình đều là mình nói rõ hết ở đây là mục đích tôi đến đây tu chứ không phải đến đây để tìm sự giải thoát chứ không phải đến đây mà còn chồng còn vợ còn này cũng kia mà đến đây là mục đích để tìm sự giải thoát còn không thì nó con được chịu thính cho nên ở đây là lớp đào tạo thật sự mấy con đi đến chính quả lá. đó à, mấy con có chấp nhận thì mấy con sẽ ở tù mà không chấp nhận thì mấy con cứ về dẹp dự thính. đó. thì thầy nói càng lúc thầy siết vô giới luật cái bộ giới mà thầy viết thì mấy con đọc được hai tập rồi cái gì mấy con biết đó là ừ, còn bốn tập nữa thì mấy con biết còn những cái giới gì trong đó nữa mấy con chưa biết thầy chỉ hết những cái quan như thế nào của người tu cái giới luật của nó nó đem lại cho mấy con có một cái đời sống tạm hạnh hẳn hoài cái gương hạnh tốt của người tu cái gương hạnh của một con người hẳn hoài đàng hoàng cái đạo đức cao thượng của đạo Phật là ở chỗ nhớ kỹ chưa à, bây giờ mấy con còn hỏi thì đây là cái lớp đào tạo hẳn ngoài cho nên kính thưa trưởng lão cho con hỏi câu hỏi à, theo như chỗ con hiểu là gọi là chính thức là từ cái ngày hai tháng 11 cái ngày này hay là nó nó nào đó là chính thức là cái ngày đó là cái ngày bánh xe táp mới được chuyển lộ à đúng rồi đúng là chính cái từ từ từ lúc mà thầy mở cái tu viện mà đến cái ngày đó ngày mà hai hai tháng 11 một à, tức là một à, âm lịch 1 tháng 10 âm lịch và cái ngày bắt đầu mà thầy mở cái lớp học này để đào tạo những người tu chức đó là chuyển pháp luân lần đầu tiên của cái cuộc đời của thầy nghĩa là đào tạo được ừ, thầy đã tuyên bố rồi mấy con có nghe thầy tuyên bố cái lớp này đào tạo mà không có người tu chứng thầy đốt sạch sách vở thầy đốt hết thầy không để lại cho đời sau vì thầy thấy con người tu cũng được thì đem hết sức lực của thầy đào tạo mà không tu chứng không chứng đạt được chân lý của đạo phật thì đương nhiên là cái giáo pháp mà thầy đã triển khai của Phật ra mà như vậy là không người tu chứng là không ai còn tu được nữa dẹp không có được để đốt sạch không để đời sau con cháu chúng ta rất khổ với cái giáo pháp này đọc thấy ngay mà làm không được thì để làm gì đấy đốt sạch và thầy tuyên bố là cuối cùng giáo pháp này tu hành không được thầy tuyên bố mạnh dạng mà thầy không để đời sau người ta khổ vì cái giáo pháp này còn những người tham danh tham lợi để đó để cầu danh cầu lợi cho mình để làm cho con cháu chúng ta khổ như kinh sách này là tu được những gì mà để đó bây giờ ai cũng tập trung tu tiền bạc tao thao xây chùa tao thao phật lớn tốn biết bao nhiêu tiền của trong khi người ta làm từng đằng từng khác bao nhiêu người còn bất hạnh trong xã hội người ta đối khổ mà mình xây dựng như vậy để làm gì đạo phật đâu có mục đích đó mà bây giờ giáo pháp thầy đưa ra nó là cái nền đạo đức mà bây giờ người ta thực hiện không được nữa thì cái nền đạo đức này là gì chẳng qua là mình nói suông sao một mình thầy làm được mà mọi người không làm được thì dẹp bỏ con người không có đủ duyên để làm gì cho người ta khổ đó là thầy đã tuyên bố trong cái cái cái vào cái buổi đầu tiên thầy khai giảng cái lớp mà thầy và con nói đây là cái, cái ngày đó là cái ngày chuyển pháp luân lần đầu tiên trong đời thầy vừa đúng nghĩa là cái lớp đào tạo